Alo À vâng à, Lời đầu tiên thì à, cho phép Phong Đức xin được gửi lời chào Và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em Và Trước mắt các bạn là kết quả số số hệ thống của ngày 27 tháng 9 năm 2021 này. Giải đặc biệt có dạng 5 số 73011 đúng chưa? Và tâm càng không đầu 1 đôi 1 tổng 27. Đấy. Và chúng ta hãy kiểm tra xem ngày à, hôm qua chúng ta đã bắt những gì ở trên video được chưa đây nhé tất cả mọi người này hôm nay ờ, thì chỉ có 67 lượt xem thôi vì hôm tối hôm qua do mình bận quá sáng ngày mình mới làm video được cho cũng uh, dù sao cũng cảm ơn 67 anh em xem và hai lượt like thì mọi người xem video thì ờ, hãy nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ kênh nhé và chúng ta sẽ điểm lại những ngày gì ngày hôm qua này ngày hôm qua của Hoàng Đức có chia sẻ với tất cả mọi người mấy cái đường cầu đấy và có chốt số cho tất cả mọi người Hoàng Đức ngày hôm qua chốt số tất cả mọi người kết nhất là con 4499 và kết kép lắm nhưng mà rất tiếc hôm nay thì lại không bệt vào cho tất cả mọi người con một một đấy thì à, mọi người uh, theo ở trên video thì hôm nay lại không ăn được con một một rất là tiếc đấy và cặp lô 4884 thì hôm nay là ăn này 84 này được chưa rất là ok rồi đấy và chúng ta hãy uh, ai đang xem video thì hãy nhấn like nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh được chưa để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái đường cầu cho tất cả mọi người vào ngày mai đây thì à, Hoàng Đức sẽ zoom à, to lên cho tất cả mọi người xem và Hoàng Đức hôm nay cầu thì à, có rất nhiều đường cầu nhưng Hoàng Đức chỉ chốt cho tất cả mọi người hai cái đường cầu thôi đấy đầu tiên thì à, các bạn hãy chú ý cho Hoàng Đức này chúng ta thấy à, ở đây chúng ta có đuôi năm này thì à, chúng ta ngày sau chúng ta được đuôi năm này được chưa đây là bạc vàng đặc biệt của năm nhá đấy ở đây chúng ta có đuôi một này thì ngày sau chúng ta ăn được một này được chưa ở đây có đuôi 4 này đấy 04 có phải là tổng uh, tổng 94 đúng không ạ 4 có phải bóng 9 ạ chúng ta ăn lại tiếp tục chúng ta ăn bóng này bóng 9 này được chưa và ở đây chúng ta có 03 đấy được chưa ở đây chúng ta có 03 thì uh, à, 03 chúng ta có tổng 38 đúng chưa 03 thì chúng ta có tổng 38 trong ngày sau chúng ta có tổng 38 trong ngày sau ở đây thì à, mọi người chú ý này tổng 38 ngày sau chúng ta có tổng 38 này chạm tổng 38 tổng 38 cho ngày sau được chưa Vậy thì uh, tiếp tục ở đây chúng ta sẽ đi tìm tiếp một đường cầu nữa trong ngày mai ở đây à, chúng ta sẽ phải kiếm cho tất cả mọi người một cái đường cầu cho ngày mai thật là ok để cho ngày mai mọi người có số để chơi tham khảo được chưa và ở đây chúng ta sẽ uh, phải đi theo thống kê lại xem này chúng ta cái ở đây chúng ta phải đi theo tay nhá từ ngày một nhá ở đây uh, mọi người chú ý cho hoàng đức này chúng ta lấy tâm càng chín được chưa ngày sau chúng ta ăn được chạm chín được chưa tiếp tục này chúng ta sẽ đổi màu đi này. ở đây chúng ta có tâm càng không đấy ngày sau chúng ta ăn được cái tổng không này. 73 có phải tổng không không ạ đúng chưa tiếp tục chúng ta sẽ đổi màu đi đây ở đây tâm càng năm này được chưa tâm càng năm thì à, ngày sau chúng ta ăn được 78 có phải là tổng năm không ạ đấy chúng ta lấy tâm càng làm tổng vào tổng đầu vào nhá đấy và tiếp tục này mọi người chú ý này ở đây chúng ta có tâm càng 4 này thì ngày sau chúng ta ăn được chạm 4 này được chưa 94 được chưa và tiếp tục ở đây chúng ta có tâm càng không thì ngày sau chúng ta sẽ có con gì ngày sau chúng ta sẽ có chạm 05 đấy chạm 05 cho ngày mai mọi người chú ý chạm 05 này chạm 0 và chạm 5 được chưa chạm 0 và chạm 5 vậy thì uh, tổng 38 đuôi 38 được chưa cái đường cầu đầu tiên chúng ta chia sẻ thì là tổng 38 đuôi 38 và đường cầu thứ hai chúng ta chia cho nó thì là chạm 0 và chạm 5 chạm 0 và chạm 5 thì ở đây chúng ta sẽ có con số gì ngày mai chúng ta sẽ có đuôi 38 thì chúng ta sẽ có 03 một số 03 03 này 08 này 73 73 được chưa 28 đấy vậy chạm 0 chạm 5 đuôi 38 thì chúng ta sẽ có con số 03 08 73 và 28 và Hoàng Đức thì có rất là nhiều đường cầu nhưng mà để mà chia sẻ với tất cả mọi người thì nó dài quá cho nên à, Hoàng Đức xin phép ờ, chỉ chia sẻ cho tất cả hai tất cả mọi người hai cái đường cầu này thôi được chưa Vậy chúng ta sẽ xóa cái này đi và quay sang chốt số cho tất cả mọi người ở bên đây đây là Hoàng Đức chỉ chia sẻ với tất cả mọi người thôi còn à, tất cả thì chúng ta phải dựa theo kinh nghiệm nữa không thể uh, dựa theo đường cầu không được đấy Vậy thì uh, ờ, ở ờ, đây ngày mai chúng ta sẽ có Hoàng Đức sẽ uh, chốt số cho tất cả mọi người vào ngày mai ở đây chúng ta sẽ xóa cái này đi được chưa ngày mai chúng ta sẽ có chạm chạm 38 chạm 0.5 đôi 38 được chưa đôi 38 Đấy, chạm 0 chạm 5 đuôi 38 và dàn đặc biệt cho ngày mai thì Hoàng Đức sẽ chọn cho tất cả mọi người ngày mai Hoàng Đức sẽ chọn cho tất cả mọi người nhé ở ngày mai chúng ta sẽ có những con số như sau mọi người à, chờ Hoàng Đức một chút Hoàng Đức sẽ soạn ra cho tất cả mọi người Ngày mai chúng ta sẽ có 050 này. đây là dàn đề cho ngày mai nhé 050 này 00 này 55 này 010 này 020 và 03

414 cũng được ok chưa và đây là dàn cho ngày mai để cho tất cả mọi người tham khảo này đấy dàn cho ngày mai là tất cả mọi người tham khảo và ngày mai Hoàng Đức kết này kết 404 này bốn không bốn này và bốn sáu bốn được chưa cá nhân Hoàng Đức Kết đấy và ngày mai tứ thủ đề cho ngày mai tứ thủ đề cho ngày mai này tứ thủ đề cho ngày mai 040 và 464 đấy vậy thì à, mọi người xem và chú ý thật à, kỹ nhé xem thì hãy à, nghe và xem nó thật kỹ để mọi người chọn ra những con số hay nhất cho tất cả mọi người tham khảo nhé chơi trong ngày nhé và ngày mai à, chúng ta sẽ có cặp lô tô 9229 được chưa đấy chạm 05 và đuôi 38 còn rất là nhiều đường cầu nữa nhưng Hoàng Đức thì không có thời gian để mà chia sẻ với tất cả mọi người nữa và hôm nay thì à, chúng ta hãy cùng điểm qua những con lô tô cho ngày hôm nay 08 đầu 0 có 08 này đầu 1 có 11 về đặc biệt và lô hai nháy được chưa 14 17 đầu 2 thì có con 21 và 26 và 29 đầu 3 thì có 30 34 hai nháy và 37 đấy đầu 4 thì có 42 43 44 này đấy đầu năm thì cặp năm con 59 cả cặp này đấy đầu 6 thì có 65 66 68 và 69 đầu 7 hôm nay cơm này đầu 8 có 81 82 84 đầu 9 thì có 90 97 99 được chưa hôm nay thì uh, các con số ra cũng rất là đều chỉ mỗi đầu 7 là câm thôi đấy không không quay ảo như ngày hôm qua nữa thì uh, hôm nay thì đường cầu mới cho tuần mới tất cả mọi người cũng rất là dễ chọn và dễ tham khảo nhé và bằng kinh nghiệm của Hoàng Đức thì Hoàng Đức chỉ chia sẻ với tất cả mọi người như thế thôi và lời cuối cùng thì à, cũng không có gì hơn thì xin chúc tất cả mọi người có một buổi, buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai nhé